Hôm nay xin giới thiệu với mọi người bộ phim Kẻ tống tình. Cặp đôi này đều đã có gia đình của riêng mình, nhưng đã vứt bỏ tất cả để lên giường với nhau. Ai ngờ họ lại gặp một tên cướp phá vỡ cuộc vui. Kết cục cuối cùng của bọn họ sẽ ra sao? Hãy cùng mình thưởng thức bộ phim này nhé. Charlie là một trưởng phòng điều hành marketing ở một công ty lớn. Bên ngoài anh ta là một người đàn ông thành công, nhưng thực tế lại có một cuộc sống rất áp lực. Hầu hết tiền của anh đều đổ lên người cô con gái Amy. Mấy năm trước cô bé mắc bệnh tiểu đường nặng, dù anh có gom góp tiền mua các loại thuốc tốt nhất, nhưng chỉ cần lơ là chút thôi là cô bé lại ngất xỉu gia đình từng hạnh phúc này đã mất tiếng cười. Mỗi ngày họ đều cố lên tinh thần chống chọi lại căn bệnh, cả hai đều bận rộn với công việc để còn chăm sóc đứa con gái bé bỏng của mình. Và một ngày nọ, khi đi trên một chuyến tàu, Charlie vô tình gặp được một người phụ nữ xinh đẹp, anh mải mê ngắm nhìn bóng dáng người phụ nữ ấy đằng sau, mà không để ý nhân viên soát vé tàu đang đi tới. Charlie hốt hoảng vì quên tiền mặt ở nhà, và lúc đó người phụ nữ đã chú ý đến Charlie và bất ngờ trả tiền thay anh ấy. Charlie thấy cảm kích nên đã đến chào hỏi và biết được người phụ nữ này tên Lucy, cô ấy là một nhân viên cố vấn tài chính đã kết hôn. Sau khi trò chuyện cả hai xuống tàu và anh hứa, nếu ngày mai Lucy đi trên tàu này nữa, anh sẽ trả lại tiền cho cô. Lúc quay trở lại công ty, mọi việc lại không suôn sẻ như anh dự định. Về nhà thì chưa thể tâm sự thì vợ anh đã phải bù đầu với công việc, bất lực mỏi mệt với cuộc sống, anh đành chỉ có thể tìm đến rượu để giải sầu. Ngày hôm sau, Charlie lại đi trên chuyến tàu hôm trước và gặp lại được Lucy. Hai người cùng khoe ảnh con gái của mình cho nhau xem, và cả hai dần dần tiến triển về mặt tình cảm. Từ đó hai người đã hẹn hò gặp nhau hàng ngày, vô tư thưởng thức bữa trưa với nhau, và cả hai nói dối vợ chồng của họ để có thời gian ở bên nhau. Trong một lần đi bar, khi mà cả hai đã ngà ngà say, Charlie đã tiến tới hôn Lucy, rồi sau đó bọn họ nhanh chóng rời khỏi đây để tìm một nơi kín đáo hơn. Charlie vào khách sạn thuê một phòng trống cho hai người tiện hành sự, nhưng còn chưa kịp cởi sạch đồ, một tên cướp cầm súng xông vào, cả hai chỉ đánh ngoan ngoãn giao hết tiền tài trên người. Lúc đó hắn phát hiện ra hai người không phải vợ chồng và đang ngoại tình. Tên cướp lại thấy cô gái ăn mặc hở hang nên đã nổi ý xấu. Thấy vậy người đàn ông định lao qua phản kháng, nhưng bị hắn ta quay lại đánh cho te tua. Lucy nhân lúc này định bỏ chạy, nhưng cô cũng đã bị hắn chặn lại. Charlie nằm dài dưới đất, dường như nghe được tiếng khóc lóc cầu cứu của cô gái, nhưng anh ta đã bị đánh đến nỗi không còn sức phản kháng. Chào mừng đã quay trở lại với tóm tắt phim khờ, hôm nay xin giới thiệu với mọi người bộ phim Kẻ tống tình. Cặp đôi này đều đã có gia đình của riêng mình, nhưng đã vứt bỏ tất cả để lên giường với nhau. Ai ngờ họ lại gặp một tên cướp phá vỡ cuộc vui. Kết cục cuối cùng của bọn họ sẽ ra sao? Hãy cùng mình thưởng thức bộ phim này nhé. Charlie là một trưởng phòng điều hành marketing ở một công ty lớn. Bên ngoài anh ta là một người đàn ông thành công, nhưng thực tế lại có một cuộc sống rất áp lực. Hầu hết tiền của anh đều đổ lên người cô con gái Amy. Mấy năm trước cô bé mắc bệnh tiểu đường nặng, dù anh có gom góp tiền mua các loại thuốc tốt nhất, nhưng chỉ cần lơ là chút thôi là cô bé lại ngất xỉu. Gia đình từng hạnh phúc này đã mất tiếng cười. Mỗi ngày họ đều cố lên tinh thần chống chọi lại căn bệnh, cả hai đều bận rộn với công việc để còn chăm sóc đứa con gái bé bỏng của mình. Và một ngày nọ, khi đi trên một chuyến tàu, Charlie vô tình gặp được một người phụ nữ xinh đẹp. Anh mải mê ngắm nhìn bóng dáng người phụ nữ ấy đằng sau, mà không để ý nhân viên soát vé tàu đang đi tới, Charlie hốt hoảng vì quên tiền mặt ở nhà, và lúc đó người phụ nữ đã chú ý đến Charlie và bất ngờ trả tiền thay anh ấy. Charlie thấy cảm kích nên đã đến chào hỏi và biết được người phụ nữ này tên Lucy, cô ấy là một nhân viên cố vấn tài chính đã kết hôn. Sau khi trò chuyện cả hai xuống tàu và anh hứa, nếu ngày mai Lucy đi trên tàu này nữa, anh sẽ trả lại tiền cho cô. Lúc quay trở lại công ty, mọi việc lại không suôn sẻ như anh dự định. Về nhà thì chưa thể tâm sự thì vợ anh đã phải bù đầu với công việc, bất lực mỏi mệt với cuộc sống, anh đành chỉ có thể tìm đến rượu để giải sầu. Ngày hôm sau, Charlie lại đi trên chuyến tàu hôm trước và gặp lại được Lucy. Hai người cùng khoe ảnh con gái của mình cho nhau xem, và cả hai dần dần tiến triển về mặt tình cảm. Từ đó hai người đã hẹn hò gặp nhau hàng ngày, vô tư thưởng thức bữa trưa với nhau, và cả hai nói dối vợ chồng của họ để có thời gian ở bên nhau. Trong một lần đi bar, khi mà cả hai đã ngà ngà say, Charlie đã tiến tới hôn Lucy, rồi sau đó bọn họ nhanh chóng rời khỏi đây để tìm một nơi kín đáo hơn. Charlie vào khách sạn thuê một phòng trống cho hai người tiện hành sự, nhưng còn chưa kịp cởi sạch đồ, một tên cướp cầm súng xông vào, cả hai chỉ đánh ngoan ngoãn giao hết tiền tài trên người, Lúc đó hắn phát hiện ra hai người không phải vợ chồng và đang ngoại tình. Tên cướp lại thấy cô gái ăn mặc hở hang nên đã nổi ý xấu. Thấy vậy người đàn ông định lao qua phản kháng, nhưng bị hắn ta quay lại đánh cho te tua. Lucy nhân lúc này định bỏ chạy, nhưng cô cũng đã bị hắn chặn lại. Charlie nằm dài dưới đất, dường như nghe được tiếng khóc lóc cầu cứu của cô gái, nhưng anh ta đã bị đánh đến nỗi không còn sức phản kháng. Anh nhân lúc tối trời, đẩy cả xe lẫn xác xuống đáy hồ. Ngờ đâu chiếc xe chạy theo quán tính được một đoạn thì ngừng lại không nhúc nhích gì nữa. Charlie hoảng hốt vội vàng bước lại đẩy xe, nhưng dù đầy thế nào chiếc xe cũng không nhúc nhích, cuối cùng anh hết cách, chỉ đành vứt xe bỏ trốn. Sau đó, cảnh sát đến tìm Charlie vì nghi ngờ anh có liên quan đến vụ việc. Trong lúc bị dò hỏi thì Charlie lại nhận được cuộc điện thoại từ tên cướp, là dốc nói rằng hắn đang bắt giữ Lucy, và nếu Charlie không mang tiền đến sớm thì hắn ta sẽ xử cô ấy. Không còn cách nào, Charlie đành phải rút số tiền mà anh dành dụng cả đời mang đến chỗ tên cướp, đó là tiền tích góp của hai vợ chồng để chữa bệnh cho con gái. Hai tên cướp cầm túi tiền hài lòng bỏ đi. Lucy bật khóc cảm ơn anh đã ra tay cứu giúp. Charlie cho rằng như vậy ít nhất cũng giúp Lucy và gia đình mình được bình an. Một thời gian sau, cảnh sát tiếp tục đến và gây áp lực lên Charlie. Họ đã điều tra được vào đêm trước khi Winton chết, đã từng đến quán bar này uống rượu với Charlie. Trước khi đi, còn yêu cầu anh đến trình diện ở cục cảnh sát để nhận thẩm vấn. Anh bắt đầu không chịu nổi nữa, nên muốn tìm đến Lucy để cả hai cùng nói sự thật cho cảnh sát nghe. Nhưng bất ngờ là cô gái mà anh hay gặp tên là Jane, cô ta chỉ là trợ lý mới được nhận vào làm, và cô ta cũng vừa mới xin nghỉ việc không lâu. Bắt đầu thấy có gì đó sai sai, Charlie liền tìm đến căn hộ của Jane. Ở đây anh thấy ảnh con gái mà Jane từng khoe là ảnh được cắt từ một tờ báo. Biết được Jane đã lừa đảo mình, nên sau vài ngày tìm kiếm cuối cùng Charlie cũng gặp được cô ta. Ở đó anh gặp Jane đang dở lại trò cũ, hiển nhiên đối tượng mới của cô ta đã mắc câu. Tiếp đó anh lại tận mắt nhìn thấy La Dốc và cô ta đang thân mật ôm hôn nhau, hóa ra bọn họ là một cặp tình nhân. Vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của Charlie. Sau đó từ chỗ người bạn luật sư anh biết được, nếu cảnh sát bắt được nhóm La Dốc thì tất cả số tiền lừa gạt được sẽ biến thành vật chứng, cũng tức là anh sẽ không lấy lại được số tiền 100.000 đô kia. Giây phút đó Charlie chỉ nghĩ đến việc lấy tiền về chữa trị cho con gái, vì thế anh bất chấp nguy hiểm, quyết định dùng cách của mình để giải quyết mọi chuyện. Rồi anh chạy đến khách sạn tồi tàn lúc trước, đây chính là nơi mà Jane chuẩn bị gian cảnh để lừa người danh nhân kia. Khi tiền cướp đang chuẩn bị hành động, anh tiến tới đánh ngất hắn ta, sẵn tiện cầm luôn cây súng trên người gã. Anh xông vào phòng chĩa súng vào Jane, rồi yêu cầu cô trả lại toàn bộ số tiền của mình. Charlie kể cho người đàn ông kia nghe âm mưu của Jane, rồi còn quăng tấm hình chụp con gái của cô ta ra. Người doanh nhân kia không muốn dính vào vũng bùn này anh ta lấy chìa khóa quyết định bỏ đi. Charlie lại cầm súng uy hiếp, nói ở dưới cầu thang có người canh chừng, giờ không ai được rời khỏi căn phòng này. Trong lúc họ nói chuyện, La Dốc đã tỉnh lại. Charlie muốn lấy lại tất cả những gì đã mất. Khi mà hai người kia đang đổ lỗi cho nhau, người doanh nhân kia đột nhiên xông tới, định cướp cây súng trong tay Charlie đi. Không ngờ cây súng đột nhiên cướp cò, giết chết Jen đang ngồi trên giường. Tiếng súng vang lên, tên canh giữ bên ngoài định xông vào. Nhân lúc ấy La Dốc rút khẩu súng khác ra, bắn liên tục mấy phát, vô tình bắn trúng người doanh nhân đang đứng trước mặt Charlie. Khi hắn định giết Charlie thì súng đã hết đạn, ngay lúc này tên đồng bọn tông cửa vào được, trải qua một hồi vật lộn, Charlie là người chiến thắng cuối cùng. Sau đó, cảnh sát nhận được điện thoại chạy đến hiện trường. Charlie thuyết phục họ rằng mình chỉ là người đứng ngoài cuộc, và phía cảnh sát cho rằng cuộc nổ súng kia đã xảy ra khi bọn cướp tấn công đôi tình nhân đang mây mưa với nhau. Trước khi rời khỏi khách sạn, Charlie đã đòi lại được chiếc cặp có tiền của mình. Trong lòng anh thấy nhẹ nhõm khi nhận lại được số tiền chữa trị cho con gái mình. Nhưng một thời gian sau, công ty phát hiện ra anh đã biển thủ công quỹ, anh bị bắt và kết án 6 tháng phục vụ giảng dạy cho một nhà tù. Hôm đó, một bài văn đã thu hút sự chú ý của Charlie. Anh mở ra xem thử. Bên trong không chỉ mô tả quá trình anh bị lừa, mà còn tường tận quá trình anh giết người rồi xóa dấu vân tay, sau đó lặng lẽ rời khỏi hiện trường thế nào. Phần cuối, người này hẹn anh ở phòng giặt đồ. Hóa ra La Dốc vẫn chưa chết. Gã đe dọa sẽ tiếp tục làm đảo lộn cuộc sống của Charlie bởi vì anh đã giết người phụ nữ hắn yêu nhất. Đợi khi gã ra tù sẽ tìm đến vợ con anh. Cả hai lao vào đánh nhau. Hắn nói, mày không biết tao nhìn thấy tên mày đã vui cỡ nào đâu mày tới nhầm nhà tù rồi gì cơ tao đã chọn chỗ này đó nói rồi charlie rút con dao bằng giấy in từng tặng mình ra đâm một nhát chí mạng vào người la dốc anh thành công báo thù cho người đồng nghiệp cũ của mình cộng với việc khai rằng tên cướp tấn công anh trước nên đó chỉ là hành vi tự vệ chính đáng viên cảnh sát đến điều tra dường như đã nhận ra điều gì đó nhưng cuối cùng charlie vẫn được bình an hóa ra viên cảnh sát đó là anh họ của intern sau tất cả charlie quay về cùng với vợ hiền và con gái bé bỏng của anh ta bộ phim đến đây là kết thúc tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau